sao kẹt có thể các bạn nghe khá là quen thuộc rồi đối với những bạn idol livestream hoặc là những bạn đang sử dụng cái thiết bị sao kẹt như thế này dùng để livestream vậy thì sao kẹt dùng để làm gì và có nên sử dụng sao kẹt hay không ok thì hôm nay mình sẽ giải đáp cái vấn đề này thì sao kẹt là một thiết bị xử lý tín hiệu đầu vào và xử lý tín hiệu đầu ra trên sao kẹt thì sẽ có những cái input đầu vào và output và có những cổng ví dụ như là RCA nè, sáu ly nè, Canon nè, uh, optical, USB đó vân vân thì tùy theo nhà sản xuất họ sản xuất những cái cổng đó trên mỗi cái sao kẹt để khách hàng sử dụng thì ở đây mình có hai loại sau cạc ví dụ như con K300 này thì nhà sản xuất họ sản xuất sau cạc này có thể là mang đi tiện lợi họ đã kết hợp pin trong này để có thể là mang đi di chuyển thoải mái không lo vấn đề về pin hoặc là họ sẽ tích hợp thêm tiếng cười nè và vỗ tay rồi hiệu ứng rất là nhiều và tăng giảm âm lượng ở trên này tiếp theo là bên này là con Icon Ebook Pro con này lại ngược lại mình sẽ không sử dụng pin phải bắt buộc cắm dây điện trực tiếp vào trong nguồn điện thì mình sẽ được gì được cái chất lượng âm thanh của mình tốt hơn độ ổn định hơn đối ví dụ như sử dụng thì không sợ bị hết pin nhưng mà khi cấp điện thì không sử dụng được <laughs> thì trên sau kẹt có rất là nhiều nút vặn thì sẽ có những sau kẹt có hai ba nút vặn còn có sau kẹt rất là nhiều nút vặn thì tùy theo cái mục đích sử dụng và tùy theo cái chức năng mà nhà sản xuất họ đặt lên để mình sử dụng ờ, trong quá trình mình livestream thì các bạn có thể chọn lựa mọi cái hoặc là tìm hiểu ờ, để mình biết được là Ờ, cái những nút đó vặn dùng để làm gì hoặc là nó nhiều thì nó sẽ dùng để làm gì nếu như bạn có một cái micro cắm vào trên máy vi tính thì nó sẽ không có effect mình sẽ phải uh, tự tạo effect ở trên cái các phần mềm thu âm đổi ngược lại thì nếu như cắm vào sao kẹt mà ví dụ như sao kẹt Icon YouTube Pro hoặc là sao kẹt K300 này thì nó sẽ có hiệu ứng vang hiệu ứng tiếng cười để mình sử dụng cơ trên này luôn căng chỉnh trên cái sao kẹt thoải mái nếu như micro cắm trực tiếp vào máy vi tính thì cái độ lọc ồn của nó sẽ không tốt bằng khi mà xử lý qua cắm qua sao kẹt à, như thế khi mà cắm vào sao kẹt xử lý chất âm và lọc âm cho mình rất là tốt à, nên là sử dụng với sao kẹt và nó thoải mái tiện lợi hơn nên đã tích hợp các hiệu ứng đối với những sao kẹt có hiệu ứng ví dụ như sao kẹt Focusrite hoặc là sao kẹt UR12 thì nó sẽ không có effect không có quang thì lúc đó mình sẽ cắm trực tiếp trên máy vi tính và thu âm bằng phần mềm đối với những sao kẹt đó thì chất lượng âm thanh và tín hiệu của mình nó sẽ cao hơn nó sẽ tập trung về xử lý tín hiệu và chất âm của mình tốt hơn còn những sao kẹt này thì sẽ phục vụ trong quá trình mà mình live stream à, bấm tiếng cười vỗ tay rồi tăng giảm tín hiệu rồi tăng vang giảm vang và chọn chế độ à, thì mỗi cái sao kẹt nó đều có mỗi tính năng và hiệu ứng nếu các bạn muốn được tư vấn về sao kẹt hơn thì hãy liên hệ đến trang web bellstudio vn cảm ơn các bạn đã xem video xin chào và hẹn gặp lại